Xin chào anh em thì à, hôm nay cơ sở tôi đấy thì à, sẽ làm cái clip này để chia sẻ để anh em hiểu rõ hơn về cái máy phân âm tài xỉu đấy, vì có rất là nhiều anh em đã liên hệ với tôi hoặc là đến trực tiếp nhà tôi và anh em chia sẻ là anh em à, mua phải một số những cái hàng kém chất lượng đấy, không đáp ứng nhu cầu không giúp anh em kiếm được tiền ở sân chơi của mình thì à, xin khẳng định với anh em như này với cái máy phân âm tài xỉu đấy đầu tiên là nó chỉ chuẩn xác được 80 phần trăm chứ không có chuẩn xác 100 trăm vì bản thân của nó là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồn tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra để nó phân âm và nó báo dung ngược lại cho em biết được tài hay xỉu đấy vì mỗi một tài xỉu nó đều có sáu mặt khác nhau này đấy nó sẽ dựa vào cái âm thanh của từng lỗ một đấy để nó phân âm nó báo dung cho anh em thì à, với cái máy phân âm một tài xỉu này đấy đấy nó là công nghệ là công nghệ cao cấp nhất hiện nay rồi đấy, em không cần nguồn lắp địa quân hoặc vàng cho nên là khẳng định em là không có đồ rẻ đâu đấy, không có cái máy hai ba triệu đâu anh em nhé đấy, anh em nên nghĩ này đấy, với cái máy phân âm mà giúp anh em dành được tiền ở những sân chơi của mình đấy mà giúp anh em không cần phải nguồn bất cứ gì vào mà không để bất cứ cái tăng tích gì không có cái giá hai ba triệu anh em nhé đấy khẳng định em là không có cái máy phân âm giá hai ba triệu cho nên anh em đừng tham rẻ đấy thì với cái máy phân âm của bên cơ sở tôi đây là công nghệ cao cấp nhất đấy, và chuẩn xác nhất là đạt đến 80 phần trăm 10 chén là bao cho anh em được 8 chén khoảng cách tối đa của nó là một mét rưỡi đổ lại không có cái máy nào mà được 3 4 5 mét em nhé khi em đi chơi tài xỉu đấy thì cũng chẳng anh em đứng 3 4 5 mét và em vào sân chơi người ta nó có tạp âm tiếng ồn đấy đứng 3 4 5 mét là em không thể nghe được đấy thì với cái máy cơ đâm này anh em muốn sử dụng được nó thì đầu tiên là anh em phải để nó nghe được cái âm thanh của hộp rơi đĩa phát ra thì nó biết được nó phân âm anh em nhé cho nên là phạm vi một mét rưỡi là hợp lý nhất không có phạm vi nào ba bốn năm mét đấy đấy thì anh em nào đang theo dõi clip này mà đang quan tâm tới cái máy phân âm này đấy thì cố gắng theo dõi cái clip này đấy đấy tôi sẽ kỷ niệm cho anh em mười anh em đấy, xem được cái clip này đấy cái máy phân âm là chỉ mới nhất là anh em trải nghiệm Anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé Đấy anh em là đang theo dõi này thì có thể comment bình luận lại để lại bốn cái số cuối của số điện thoại mình Đấy, tôi sẽ chọn ra 10 anh em may mắn để kỷ niệm anh em cái máy phân âm này để anh em cùng trải nghiệm nhé để em thấy được cái đồ của bên tôi nó hiệu quả như nào em nhé Đấy, lâm châm lắp đĩa là hoàn toàn bình thường còn đây đây là hai một công chuyện và một hỗ trợ bộ hộp 12 đây là bộ hộp 13 trong đó có ba hộp công chuyện em nhé tôi sẽ thử cho anh em thấy được máy nó hiệu quả như nào trên ba cái bộ hộp này à, tôi tiến hành xoay đèn như này à xoay xuyên nha đây là bộ hột chính tay tôi bo phá góc cạnh Đấy, bộ này có tác dụng là chống lại anh em thầy thợ nhé ok chưa xoay xuyên hoàn toàn là bình thường này. xuyên hết này ok nhá Đấy. ok chưa hoàn toàn là bình thường nắp cũng vậy này ok nhé lưu ý này nắp đĩa quân hộp gì cũng được đấy, nắp xanh nắp sứ mù quấn băng keo bọc chỉ đều được đấy máy em có công tắc đây nhé anh em bật lên này đấy tôi sẽ cầm trên tay nhé, cho anh em này lưu ý này khoảng cách là một mét rưỡi độ nặng không có cái máy nào ngồi ba bốn năm mét em nhé cứ tai em nghe được âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra là máy để cho người sẽ nghe được em nhé như thế này đây máy báo dung cho tôi biết là một dung anh em hãy xỉu của tôi xíu này chín nút Đấy, sân chơi người ta sóc dài không ảnh hưởng gì anh em nhé cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng quân hột rơi xuống đĩa phát ra và nó sẽ phân âm và báo dung một dung là xỉu hai dung là tài anh em nhé như thế này đây máy báo hai dung hai dung anh em hãy tài tôi tài này ok em cứ để trong người thôi cái máy này thì nó rung rất là êm đây tôi cầm trên tay không hề phát ra tiếng động đi kêu gì cho nên em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được và cái máy này đấy nó chống mọi tiếng ồn anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều chơi được nhé máy báo hai dung hai dung anh em tài thôi tài này ok đây tôi sẽ chuyển sang bộ hột 13 bộ hột công chuyện lưu ý này nắp xanh nắp sứ mũ quấn băng keo bọc chỉ đều được không ảnh hưởng chỉ cần là để anh em nghe để anh em là để máy nó nghe được cái âm thanh là được anh em nhé máy báo một dung đây anh em xỉu tôi xíu này ok đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận nhìn dung với tôi anh em nhé đấy anh em là đang theo dõi clip này thì để lại đấy, 4 số cuối của số điện thoại của anh em ở phần bình luận đấy tôi sẽ liên hệ với anh em và tôi sẽ tặng cho 10 anh em may mắn để em trải nghiệm anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của cái máy phân âm bên cơ sở tôi em nhé đây là cái công nghệ là cao cấp nhất và khẳng định em không có giá hai ba triệu anh em nhé anh em ờ, cho nên anh em đừng tham rẻ đấy quan trọng nhất em là sở hữu cho mình một cái đồ hiệu quả để em chơi máy báo một dung em xỉu tôi xỉu này 10 nút ok đấy nắp đĩa quân hột gì được thì ngoài ra cơ sở tôi có rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu vua sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại anh em cần em có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em nhé máy báo một dung này một dung anh em xíu tôi xíu này chín ok đấy rất là chuẩn xác em nhé lưu ý nha em khi vào sân chơi em có tạo âm tiếng ồn đấy không ảnh hưởng gì chỉ cần là tai anh em nghe được cái âm thanh của hộp tài xỉu rơi trong đĩa phát ra là máy để trong người sẽ nghe được máy báo hai dung đây hai dung anh em tài tôi tài này ok đây cầm lại trên tay cho anh em thấy được nó rất êm nhé Đấy, khẳng định anh em là không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy em ở trong người cho nên anh em cứ yên tâm đấy đấy là cái công nghệ cao cấp rồi độc quyền rồi độc quyền bên cơ sở tôi anh nhé đấy máy báo một dung đây anh em lấy xíu tôi xíu này ok anh em nhé đấy thì em nào đang quan tâm tới cái máy phân âm này thì mang nắp đĩa quân hội nên trực tiếp nhà tôi để trải nghiệm và anh em nhớ là bình luận bốn số cuối ấy, tôi sẽ chọn ra 10 anh em may mắn để tôi tặng cho anh em để em cùng trải nghiệm anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé xin cảm ơn anh em đã theo dõi video